ta học bài kinh ờ, Pahiyat ờ, đây là cũng là một trong những cái bài kinh ờ, ừ. nổi tiếng ừ, hàng đầu ừ, của Phật giáo nổi tiếng là sao nổi tiếng có nghĩa là được giới Tây phương Âu Mỹ người ta đặc biệt chú ý và tất cả các học giả Tây phương khi mà nhắc đến Phật, Phật, Phật, Phật giáo á, thì người ta nhắc đến những bài kinh như kinh Kalama, kinh Sinjapa, kinh Bái Giá. Vì sao vậy? Vì là bởi vì um, tuy ngắn nhưng mà những bài kinh này có một cái nội dung là mang tính định hướng và cũng là cái cốt lõi cốt lõi và định hướng trong cái tinh thần cái giáo nghĩa của Phật pháp. Ừ. Ừ, và đương nhiên bài kinh này đó là um, theo trong kinh đó thì uh, được đức phật thuyết giảng cho một đối tượng rất là đặc biệt đó là ngày là ngài Pahiyat một vị mà ngài ờ, tuyên dương là đệ nhất tóc chính có nghĩa là trong các đệ tử của đức phật thì vị này có khả năng chính đạo nhanh nhất nhanh là sao tức là trong thời gian ờ, gọi là biết được phật pháp tính bằng phút từ lúc không biết đến lúc biết tính bằng phút và từ lúc biết cho đến lúc chứng thì cũng tính bằng phút hoặc thậm chí chí tính bằng giây à, tức là tính bằng phút bằng giây thôi ừ. chứ còn không có giờ không có tính bằng giờ tính bằng phút bằng giây thôi 3 phút 5 phút 5 giây 3 giây nhanh như vậy ừ. và chứng đạo với tất cả ừ, những thành tựu mà vị tinh văn có thể thành tựu ừ, trong thời gian tính bằng phút 3 phút 5 phút à. thì trước khi đi vào nội dung bài kinh chúng ta đi vào cái phần viên sự trước hả tức là uh, mỗi một vị Phật uh, chánh đẳng chánh giác ấy, thì có ừ, vô lượng đệ tử chứng thánh ờ, với cái sự hướng dẫn của ngài trong đó thì có vài chục vị được xem là có cái biệt hạnh giống như một vị vua trong kinh nó giống như một ông vua mà dưới ừ, bên dưới dưới quyền cai trị ông thì có vô số dân chúng thiên hạ bá tánh nhưng mà ông cái, cái triều đình của ông thì gồm có các cái, là vị đại thần Ờ, chuyên trách các cái bộ phận ờ, ban ngành khác nhau như là thượng thư bộ lễ thượng thư bộ lại thượng thư uh, lo chuyện kinh tế tài chính quân sự ngoại giao vân vân dạ, ở đây cũng vậy tôn, mỗi vị chính đảng giác thì các đức thế tôn ba đời đó đều, có ừ, những cái vị đại đệ tử và có những cái biệt hạnh ví dụ như là đệ nhất đầu đà đệ nhất đa văn đệ nhất tinh tấn đệ nhất thiên nhãn đệ nhất túc mạng minh ờ, đệ nhất phấn tạo vân vân thì đức thế tôn cũng vậy ngài cũng là một vị chánh đẳng giác và trong số các vị đại đệ tử có biệt hạnh đó một vị gọi là đệ nhất tốc chính có nghĩa là thời gian mà biết đạo và chứng đạo ngắn nhanh ừ, có thể tính bằng phút tính bằng giây ừ không có trải qua những cái giai đoạn nghe pháp rồi nghiền ngẫm rồi suy tư rồi cạo đầu đắp y mang bát rồi ừ, chuyên tu khổ hạnh rừng sâu núi thẳm không không không không vì này không cần cái đó chỉ cần tích tắc từ từ cái lúc không biết đạo cho đến lúc biết chỉ tính một phút thôi tính một phút thôi ừ. thì cái duyên sự nó như thế này là đương nhiên mình nói hơi xa một chút tức là ờ, cách đây 100.000 đại kiếp thì có một đức Phật à, ở trong cái ờ, xuất hiện ở trong một cái trái đất trái đất đã, đã quỷ và cứ như vậy mà thành rồi trụ hoại không mình đến 100 ngàn lần thì tính trái đất của mình thì trong cái trái đất đó, đó có bộ đức phật ừ, hồng danh là Bất bến bút trác ngài cũng có một vị đại, đệ tử mà thắng hạnh đó, là đệ nhất tóc chính, thì có một cái anh thiện nam anh vào chùa anh thấy à, đức phật à, tuyên dương vị vị kheo đó là đệ nhất tóc chính, anh thích quá anh lễ phật cúng dường à, theo đạo và anh nguyện về sau này cũng có được anh cũng trở thành một vị la hán có cái biệt hạnh đó có cái thắng hạnh đó ừ. và đã được đức phật ngài thọ ký cho thì một trăm ngàn đại kiếp trôi qua như là một giấc mộng như là một giấc mộng thì đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến đời Đức Phật Ca Diếp tức là trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình thì Đức Phật Ca Diếp ra đời hoàn pháp độ sinh rồi niết bàn và giáo pháp của ngài cũng tồn tại một thời gian sao nó mất mất đây có nghĩa là không được người ta biết tới nữa đó không, không được biết tới nữa ừ. thì trong lúc mà cái giáo pháp đang suy tàn ấy thì có một nhóm bảy vị tỷ kheo ừ cái chạnh lòng trước cái cảnh mà coi như Phật pháp không còn được biết đến không còn được học tập và hành trì nữa các vị nghĩ bây giờ là cái cơ hội mà được gặp giáo pháp được xuất gia hiếm mà bây giờ mình gặp đạo trong hoàn cảnh này bây giờ mình cứ chạy theo đám đông chạy theo đại chúng thì đó chỉ là một cái thứ Phật giáo hình thức một thứ Phật giáo không có nội dung buồn lắm thôi anh em mình ờ, cùng chí hướng rủ nhau vô một cái chỗ ngoan sơn giả lạnh rồi đó tập trung tu học rốt ráo ờ, coi như được ăn cả ngã về không này thì bảy vị mới tìm ra một cái mỏm đá treo leo và làm một cái cái, cái thang cái thang để trèo ra đó mà anh em lên được đó rồi bị xô đổ cái thang nó đi có nghĩa là lên được mà không có xuống được này có nghĩa là sống chết gì ở trên cái mỏm đá này thôi này thì bảy vị tỷ kheo như vậy thì cái ngày đầu tiên cái vị mà lớn nhất chính là lục thông à chính là lục thông mới đi bác về để mà nuôi sáu vị kia nhưng mà sáu vị kia từ chối sáu vị kia nói không đã lên đây mà với cái lòng là một là một một là đắc đạo hai là chết mà thì làm sao có vụ ăn được ăn nữa nó đâu chịu chết đúng không một là đắc đạo hai là chết tại đây dạ. cho nên các vị từ chối nhìn một bữa thì do cái duyên nó khiến cái vị la hán đó cái tuổi thọ tới nó cũng đủ rồi cho nên sau khi anh em từ chối thì ngày từ giá à, ngày đi về đi ra thì rời ngày bay ra khỏi cái mỏm đá thì tìm chỗ thích hợp viên tịch thì còn lại sáu anh em thì đến cái ngày tiếp theo cái vị một vị nữa chứng ờ, tam quả cũng có thằng đông đi bác đem về nói cái vị ráng ăn đi ờ, chứ còn gì kiểu này là chết cái vị nó không tâm nguyện của chúng tôi đến bây giờ vẫn là không thối chuyển hoặc chết hoặc đắc đạo chứ không có ăn Này, không có sống mà, lưng chừng hoặc chết hoặc là đắc đạo thế là cái vị tam quả thì biết rõ cái quyết tâm của các vị này không ép và vị đó cũng ra đi Đấy, cũng không ra đi vì cái mỏm đá có chút xíu mà chen chút nhau vậy thì ừ, cũng ở được không giúp được gì mấy ổng mà chỉ góp phần chen lấn thôi ok rút rút lui chỉ còn là cái năm năm vị này ở lại đó thì coi như là ừ, ráng lắm cũng không đắt gì hết và cuối cùng vừa khát vừa đói vừa lạnh à, kiệt sức chết à, thì đương nhiên Ờ, thì ờ, chúng ta biết rồi ờ, nói theo cách nghĩ của phật tử Việt Nam là chắc tu hành riêng gớm chỗ đó là chắc về trời hết nhưng mà chưa chắc cái đó là cũng chắc bởi vì cái chuyện mà chúng ta nỗ lực ghê gớm là làm trước mắt ra nhưng mà cái tiền nghiệp quá khứ thì nó tới một núi là không làm sao mà một núi mà nó xô đổ một mà làm sao mà cái chuyện tu hành trong một thời một kiếp sống mà có thể xô đổ được một cái núi tiền nghiệp được à, cho nên trong kinh gì đó là sao đó rồi các vị đi theo cái nghiệp của mình vị thì đi về cõi này vị về cõi kia à. thì à, đến đời Đức Phật Thích Ni thì chúng ta nhớ bảy vị tỳ kheo đó một vị thì chứng là hán niết bàn rồi miễn kể vị thứ hai thì sinh về cõi ngũ tịnh cư ừ, tức là cái cõi dành cho các vị anaham ấy vì nó một hôm chặt nhớ lại kiếp xưa ừ, nghĩ rằng nhớ lại vì nó xét rằng đó là không biết mấy người bạn cũ anh em hồi xưa mà sống chết ở mỏm đá bây giờ ra sao thì ngài xét thấy mỗi vị bây giờ đều có một cái cái, cái định phận hết có vị bây giờ vẫn tiếp tục còn phàm mà đang đi tìm đạo có vị đã chứng la hán rồi bla bla bla nhưng mà riêng có một vị đang rất cần sự giúp đỡ của mình đó là ai đây đó là ai Đấy bây giờ mình dẹp mình chấm chỗ đó mình qua vụ vụ khác thì trong năm vị tỷ năm vị tỷ kheo kiếp xưa đó bây giờ đó à, bây giờ có một vị sinh ra ở tại ờ, một cái xứ tên là xứ Pahiyat ừ, xứ xứ Pahiyat một cái vùng gọi là một cái địa phương xa xôi ừ, xa xôi ờ, Pahiyat bởi vì nó xa quá cho nên cái dân ờ, dân người dân trung tâm á kêu là cái xứ bà giá cái xứ xứ, xứ, xứ phương ngoại nó gần như là biên địa bách tranh ta mới đi xa vậy đó. nó xa quá là cái dân mà dân trung thổ nó kêu nó kêu là xứ cái xứ bà giá thì ngày xong theo đó và ngày cũng được đặt tên là là, là bà giá ờ, rồi ngày mới là cùng với anh em tổ chức một cái chuyến đi biển đi buôn trên biển mà chẳng may thuyền bị bể à, ngày mới tấp vô tấp vô một cái uh, bờ biển tên là Suparakat, mà cái bờ biển này là cách Savatthi của Đức Phật là 2.000 do tuần 2.000 ừ, do tuần mà mình tính mình tính ẩu ẩu đi tính ẩu đi thì do tuần có chỗ nó do tuần là 11 cây số có chỗ tính là, là 9 cây số thôi giờ mình tính 9 cây cho nó chắc ăn thì mình lấy 9 mà mình nhân cho 2.000 cái vị nghĩ nó bao, bao nhiêu đó, ông, ông, ông Kiên tính <laughs> tôi tôi tôi tôi tính tính tôi muốn tính mà tôi đừng tôi nổi da gà <laughs> tức là lấy số 9 km mà nhân cho 2.000 cái bộ hơi bị nhiều à, hơi bị nhiều cách nói của trong nước là hơi bị nhiều Ngày tắp vô đó coi như áo quần tôi nói tanh chành tả tơi hết thì ờ, ngày mới lấy đỡ ba cái thứ vỏ cây sơ ờ, dừa đó quấn tạm mà cái dân xứ đó thì vì nó là xứ mà xứ biên địa mà mê tín gười lắm giống như là miền quê của ngày ở chanh cha đó ở bên thái đó. thời nay này mà nó sẽ nó đâu nó, nó cũng đâu nó nổi xa lắm vậy đó mà lúc mà ngày chanh cha ngày đi ngày dạy đạo cho âu mỹ rồi cho dân bangkok cho dân y sản tùm lum cả nổi tiếng khắp trên thái lan mà ngày về cái quê của ngài ông ơi người về tới nơi mà ngài thấy ông, ơi ông mê tính cực cơi mê tính lắm dạy em nổi mà nhà trên cha nhà đi dạy cả thế giới đó, mà về bản quán quê xưa rồi có tay ừ. xa xôi lắm thì cái dân đây nó nó dùng sâu dùng xa nó mê tính lắm nó thấy ông nội này sao mà quấn ăn mặc quái đản quá nó nói ông này chắc là, là, là thánh nhân ở đâu ở phương nào tới đây thế là nó suy sụp nó bái lại coi như là cung đốn cúng dương này ông thấy được quá ông thấy mình do tai nạn tấp vô đây mà có bộ cái vụ mà ăn mặc quái gở này cũng được à thế là thế là, là, là ông không có ăn mặc bình thường như người ta mà ông tiếp tục lấy sơ dừa vỏ bướp rồi ông che thôi ừ. do đó ông có một cái ngoại hiệu là đa rút chia giác ừ. đa rú là cây cây nhưng mà ở đây phải hiểu là vỏ cây chia giá là y phục tên ông đó là ba giá nhưng mà bây giờ người ta kêu thêm gắn thêm cái ngoại hiệu nữa đó là ba giá đa rút chia giá có nghĩa là giá mà mà là cái người mặc áo bằng cái vỏ cây cũng giống như là Đông Tà tên thiệt là Hoàng Cố nhưng mà ông rất là giỏi gọi là nho y lý số phong thủy đấy, y thuật cho nên mới kêu là Hoàng Dược Sư uhm, Hoàng Dược Sư à, thêm cái gì dược sư nữa ở đây cũng vậy đó cũng vậy thì à, ông yên tâm nó êm quá rồi quá em bây giờ cũng đời mình như vậy là mình trung thân suốt kiếp sống ở đây để làm à, à, mà kiểu mà, mà thánh nhân trái hình kiểu này là tuyệt vời Đấy. thì lúc đó cái ông phạm thiên mà ở trên ông mới rà xuống cũng tìm cái bạn cũ mình bây giờ năm mạng bây giờ ở đâu hết rồi Đấy. thì ông ra rà xong thấy cái ông này đang là múa gậy vườn hoa Đấy, đang múa gậy vườn hoa đang gọi là một cõi đi về ở Sparaka ừ. nó không được cái đà này là không xong hồi xưa tu hành quá cỡ thợ mập rồi bây giờ ừ, xa vào cái đường tà cái này là tiêu ừ. coi như là đúng củi ba năm đốt một giờ này ông mới xuất hiện cho nên trong chánh kinh nó chỉ nói là có một vị trời Devata Salohitaka Devata tức là một vị dịch sát Bali là một vị trời cùng huyết thống nhưng mà tôi chú giải nó không có huyết thống gì hết không có quan hệ máu mũ gì đây hết mà chứ Salohitaka có nghĩa là chi thiết chi thân còn Devata đây không phải là dục thiên dạ ma đủ sức là tứ thiên vương đâu mà ở đây là một vị phạm thiên cõi gọi là ờ, tịnh cư đó ừ, tịnh cư rồi nó xuất hiện mới nói rằng ừ, ông không phải là thánh ông phải là thánh đừng có tự nhận mình là thánh đừng có hiểu lầm mình là thánh mà cũng đừng có nhận mình là thánh bậy bậy thật ra đó, trên đời có thánh thiệt và cái người đã biết cách dạy người ta làm thánh thôi trong kinh kêu là la hán đó vì à, đó là la hán thứ thiệt mà biết cách dạy cho nên ta làm là la hán nữa à, tôi khuyên ông tới tìm cái vị đó đi ừ, vị đó ở kinh thành Sa Bát Thi cứ cứ cứ đi cứ đi, đi rồi hỏi dọc đường người ta chỉ cho giống như ở Mỹ mà hỏi Washington ở đâu thì, thì thế nào cũng có người chỉ thôi à, ở Úc mà hỏi Sydney ở hỏi Brisbane nó giàu xa xa tại vì người ta cũng cứ chỉ cho mình đi phi trường nào <laughs> đại khái như vậy thì ông nữa vừa đêm và hỏi mà các vị tưởng tượng ờ, một là hai ngàn do từng có nghĩa là mình lấy 9 km mà mình nhân cho hai ngàn xa lắm mà ông đi trong một đêm thôi à, thì có có bản dịch nó là đi trong một đêm nhưng mà trong bản Bali thì là là saparati có nghĩa là suốt đêm mà có chỗ dịch là đi một đêm có chỗ nói là đi suốt đêm hai cái khác nhau à, thì trong chú giải chọn cái cái giải thích đó là đi suốt đêm có nghĩa là ông vừa đi vừa nghỉ vừa đi vừa nghỉ mà trong chú giải cũng có nói thêm là với cái phật lực của thế tôn mà cũng là với cái sự hỗ trợ của chư thiên và đặc biệt là của cái vị phạm thiên kia giúp cho ông đi nhanh hơn và ông không mệt mặc dù ông vừa đi vừa nghỉ à, vừa đi vừa nghỉ có nghĩa là đêm ngày không cần biết miễn sao ông băng qua được cái quãng đường xa như vậy và về đến thi thì ông rã rời đi không nghỉ mà vì sao vậy vì sao không nghỉ thứ nhất là trong kinh nói đó là do cái phước riêng của ông ông đã tu 100 ngàn đại kiếp rồi cái kiếp này là kiếp ông phải chiến lại ông không thể chết được và do cái gọi là cái cái linh tính cái cái cái, cái, cái linh giác của ông ông linh cảm được là ông không có sống lâu ông biết nó biết thì mới đúng nhưng mà ông có cảm giác không sống lâu cho nên bằng mọi giá ông phải đốt thời gian để ông đi đốt thời gian để đi thì chuyện được phần còn lại bà con biết rồi cũng vào chùa kỳ viên thì, thì ông hỏi chư tăng chư tăng nói phật đi bác thì ông biết tiếp tục hỏi hỏi mọi người hỏi mọi người hỏi hỏi tìm tìm con ngày đang đi bác ở đâu và ông gặp ngày gặp được này thì lúc đó ngài đang đi bán ngài nhìn buổi sáng hôm đó là ngài đã biết rồi buổi sáng hôm đó là ngài đã biết rồi mời sáng thì đức thế tôn gọi là bách chu sát sám dê đó là buổi sáng đó là ngài đã, đã, đã rạng sáng là ngài đã biết bữa nay ngài sẽ gặp một cái vị đại địa tử mà đã gọi là hướng nghĩ về ngài suốt 100 ngàn đại kiếp 100 ngàn đại kiếp trước là vị đó đã được ở ký là sẽ là vị đại đệ tử của Đức Phật Gautama ừ ngày biết hôm nay người ta sẽ gặp một đại đệ tử về vị đại đệ tử đó chỉ có thể hạnh ngộ với ta à, rồi vĩnh viễn chia tay ta trong vòng là vài phút thôi ngày biết ngày biết cho nên đó khi mình ngày gặp ông trong kinh nói đó, cái này vừa chú giải mà lừa vừa chánh tạng nha chỉ trong chánh tạng thì không có nói rõ như chú giải lúc đức thế tôn thấy rằng ông đã qua ông này cũng vừa đi qua một quãng đường quá xa quá xa ông đang quá mệt mệt lắm đang mệt này đang mệt đang mệt và thân thì đang mệt mà tâm ổng thì đang quá bồng bột ổng gặp người ổng mừng lắm trong kinh nói lúc đó đức phật cố ý cho ổng nhìn thấy hảo tướng uy nghi của ngài hào quang của ngài hảo tướng của ngài thân thì rất là mệt mà tâm ổng thì đang quá bồng bột nhìn ngài là ổng và đó là chết điếng ổng, mừng ổng vui ổng chết thì khi mà ổng nói rằng bạch thế tôn xin ngài hãy giảng đạo cho con nghe nhờ vậy con sẽ được nhiều lợi lạc thì ngài xét thấy là ông này ngay bây giờ cũng chưa sẵn sàng phải một, một tí là tích tắc nữa thì mọi thứ nó mới lắng xuống bắt tiếp bắt xăm thi bắt tiếp bắt xăm bắt là mọi thứ nó lắng xuống này lắng xuống nó lắng xuống thì mới nghe được cho nên là từ chối để cho cái tâm ông ấy nó, nó, nó, nó trùng xuống một chút nó ta đang đi bác không phải thời thuyết pháp ông nói bạch thế tôn à quên ở đây cũng phải nói thêm là mình dịch từ dịch thế tôn cái trong đó thì có chỗ kêu là phát qua có chỗ kêu là thanh tê nhưng mà mình đừng ngạc nhiên mình bây giờ mình phải phật tử mình mới biết chữ thế tôn nhưng thời xưa đó, cái chữ cái chữ thanh tê hoặc là chữ phát qua là chỉ chung với mấy người đức hạnh thì mình mình dùng mình để mình xưng hô nhớ nha cái chữ phát qua là một cái, cái ngôn ngữ của thầy đó một chữ của cái ngôn ngữ thầy đó chứ không phải nó không có mang nghĩa chuyên môn như mình bây giờ phải không mình giờ phải là phật tử thứ, thứ, thứ, thứ gọc đó. mình mới biết dùng những cái chữ đó thế tôn rồi uh, thiện thể rồi nó chứ thời xưa thì không thời xưa thì cái chữ đó bình thường à, bình thường mà dĩ nhiên biết đạo rồi thì mình biết cái nghĩa nó sâu hơn thì thôi ừ, cái, cái, cái cách sinh hô đó người ngoài họ biết. Ừ, chỉ cái trong kinh chỉ nó có một vài trường hợp như là phạm thiên ý à, ờ, có nhiều vị phạm thiên gặp được phật hỏi không có gọi ngài là phát ca qua không có gọi ngài là thế tôn không có gọi ngài là thanh tê mà gọi là ma sát uhm, Marisa chữ Marisa nó hay đó. Marisa có nghĩa là sao chữ Marisa cái gốc nó, nó, nó cái gốc nghĩa xưa của nó nó, ờ, nó, nó giống như chữ Madi Marisa à, tức là măng Sarisa à, có nghĩa là sao có nghĩa là giống như tôi cho nên Marisa là hiền hữu cái chữ này nghĩa đen đó là gì là cái người mà tôi thương như là bản thân của tôi Ừ, bạn vàng bạn vàng ơi bạn vàng ơi để tôi hỏi ngài cái này bạn vàng ơi bạn vàng ơi chỉ bạn vàng mới gần nhất chỉ bạn vàng tiếng Việt Nam Marisa tôi lạc đề để cho bà con biết thêm tiếp chi nữa thêm tí kiến thức cũng có chết ông chết bài đâu ừ. thì ông nói bây giờ con không có biết chắc là Thế Tôn còn sống được bao lâu và con sống được bao lâu đây là cái dịp mình con nghĩ là duy nhất biết đâu biết đâu là duy nhất biết đâu là cuối cùng để mà còn được nghe pháp thế tôn con không biết thế tôn sẽ đi trước con hay là con đi trước thế tôn thế tôn dạy với con đó là nguyên văn Bali con không biết thế tôn đi trước con hay là con đi trước thế tôn Đấy. thì uh, đức phật thường chối hai lần tới lần thứ ba người nó thôi được ta sẽ nói vắn tắt thôi đây đây mới là nội dung ghi gớm cốt lõi ghi gớm của kinh này thấy chỉ là thấy thôi để vì bà con mở mở ra nha bà con mở tôi hy vọng bà con mình à, là có dịp học hết một bộ năm cuốn calame này mà đừng có sợ đừng có sợ thứ nhất là mang tiếng năm cuốn mà nó có hai cuốn rưỡi thôi là bởi vì một nửa là tiếng Pali này mà hai cuốn rưỡi đó thì coi như đó là đâu có bao nhiêu cái gì không bao nhiêu hết mà chưa kể là cái kiến thức Phật pháp đó, nó sẽ đi theo nó để sẽ được uh, mình hàm dưỡng nuôi dưỡng nó sẽ tiến triển theo cái hướng mà toán nó kêu là lũy tiết Cứ nghe là theo cái hướng là toán nhanh theo theo cái hướng nhân đôi nhân ba Cứ nghĩa là mình biết được cái chuyện này đó thì cái chuyện sao mình biết dễ hơn nhanh hơn đấy cho nên khi mình được nghe giảng một số bài kinh rồi thì những bài kinh còn lại đó là mình chỉ cần nhắc sơ thôi là được rồi Đấy. cho nên năm cuốn mà chỉ còn hai cuốn rưỡi mai cuốn rưỡi trong đó có những phần lớn là trùng trùng có nghĩa là bài, mà, mà, bài A bài B đã giảng rồi thì bài C bài F nghe dễ hơn này như vậy thì ban tiếng hai cuốn rưỡi mà học rất là mau à, mau lắm bây giờ thì chúng ta ờ, đã có hai cuốn rồi Đấy. và chúng tôi đang hoàn tất nội dung cuốn ba và à, nói hứa hẹn hẹn thì giống như quảng cáo thì kỳ nhưng mà phải nói đó là cuốn ba cuốn bốn thì cái nội dung còn còn khiếp nữa ờ, ngắn gồm toàn những bài kinh càng lúc càng ngắn dần chúng tôi quấy lựa những bài ngắn để cho bà con đừng có ngán à, nhưng mà đó là bao gồm tất cả những vấn đề mà một người phật tử sơ cơ nói riêng và cái người mà gọi là tầm đạo à, nói chung bỏ túi chừng đó thì tôi nghĩ rằng đó, nếu mà cộng với các cái bài giảng ngày thứ hai đó thì tôi nghĩ rằng đó bà con không có uổng phí kiếp người mà cũng không có uh, phải hối tiếc là tại sao theo đạo mấy chục năm mà sao có đầu nó giống như trái dừa chỉ để đợi nóng thôi Đấy, rồi thì lúc bây giờ đó là đức phật ngày dạy như thế này Đấy, đức phật ngày dạy như thế này Đấy, như thế này trong cái thấy chỉ là cái thấy trong cái nghe chỉ là cái nghe không? trong cái suy nghĩ chỉ là cái suy nghĩ thôi bây giờ mình diễn dịch ra này trong cái thấy chỉ là thấy không có ai thấy hết Này nhớ nha ừ. các vị biết cái hộp quẹt mình mình cứ kêu cái hộp quẹt hộp quẹt của tôi tôi mới mua cái hộp quẹt mà mình cứ nói như vậy nhưng mà các vị biết nói như ông tô đông pha hồi đó tôi tưởng là tô đông pha nói tới hồi tôi mở kinh tôi thấy trong kinh mình có cái, cái bài kệ y chang như tôi đông pha tôi e là cái ông tôi đông pha một là ổng mình giả định ổng ổng ổng coi trong kinh tạng đó kinh hán đó kinh hán tạng đó đời nhà tống đã có hán tạng rồi ổng thấy có một cái bài kinh ổng thích quá ổng mới dịch lại ổng không biết tiếng he tiếng phạn ổng chỉ sửa là cái lời dịch thôi thành thơ của ổng à, hai nữa là ổng cao hứng cũng làm một bài thơ mà, mà diễn lại nội dung đó Đấy. Và cái bài kinh đó đã được chúng tôi đưa vào trong quyển Kalama 3. À, nó như thế này đi là tôi nói học quẹt trước. Mình nói cái học quẹt nhưng mà thật ra đó là lửa tự học quẹt cái lửa nó vốn vì vốn dĩ không có nằm sẵn trong cái học quẹt mà nó nó chỉ có mặt khi nào có sự kết hợp hợp lý giữa cái bánh xe viên đá lửa một tí ga hoặc là một tí xăng thì ga xăng hoặc là đã, rồi đá lửa rồi cái bánh xe rồi chưa kể là cái cấu trúc hợp lý của cái hộp quẹt nữa có cái cấu trúc nữa chỉ còn cái hộp quẹt mà cái bánh xe gắn ngu quá thì nó cũng không có ra lửa được này phải nó phải là một cấu trúc hợp lý không thì tổng cộng lại cấu trúc hợp lý của bánh xe sự kết hợp hợp lý của bánh xe à, kết hợp trên một cấu trúc hợp lý sự kết hợp trên một cấu trúc hợp lý của những món sau đây lửa hoặc là xăng rồi bánh xe đấy rồi nó mới ra cái tia lửa mà cái tia lửa nó tồn tại bao lâu là do mình và khi hết duyên thì tia lửa đó nó mất và mình lấy cái, cái học quẹt đó mình đút vào túi quần một cách an toàn và có thể ngủ với cái học quẹt trong túi quần túi áo lúc đó không có lửa không có bị phỏng đâu sợ Đấy. mà khi nào cần thì mình cho mấy cái thứ đó nó kết hợp với nhau một cách hợp lý thì nó mình bèn qua lửa chỉ còn lửa vốn dĩ không có sẵn nào trong đó thì cái bài kinh nãy tôi nói đó trong kinh nói cái tiếng đàn nó không nằm trên cái cây đàn dây đàn thùng đàn trục đàn phím đàn nột nột nột nột nột trên cần trên trên trên trên trục đàn phím đàn dây đàn thùng đàn trong đó không có sẵn tiếng đàn và nó cũng không nằm trên ngón tay của người chơi đàn mà khi nào mấy cái này mà nó gặp nhau một cách hợp lý với một sự kết hợp hợp lý của mấy cái thứ này thì nó mới bèn ra cái tiếng đàn cũng vậy cái mình gọi là ông A và B nó là một cái sự kết hợp tối thiểu giữa ba thứ căn cảnh và thức sự hiện hữu của mỗi con người suy cho cùng nó chỉ là cái sự hiện hữu của sáu căn và sáu sáu sáu sáu sáu, sáu trần thôi tức là mình nói ông nga bà b hoa hậu ăn cướp du đảng tỳ chùa linh mục thủ tướng là tù lâm hết nói cho nó sang chứ thật ra nó chỉ là sự kết hợp của sáu căn sáu trần có nghĩa là ờ, mình đó là nói gọn sáu căn tức là mắt à, và cái mà mắt thấy gồm cái hình ảnh và mà, mà, mà hình màu sắc hình dáng và màu sắc tai tức là gồm có lỗ tai và âm thanh tiếng động mũi rồi gồm lỗ mũi mình thần kinh ờ, khứu giác và các mùi lưỡi là thần kinh vị giác và các vị ờ, rồi thân là gồm các cái dùng xúc giác và những gì mình có thể sạc chạm và ý có nghĩa là cái cái cái cái, cái, cái ý thức và cái, cái tư duy cái tinh thần cái tâm linh của mình cộng với những đề tài suy tư của nó uhm. thì chỉ có sáu cái này sáu căn sáu tầng nó làm nên cái mình gọi là ông a bà b con chó con heo con mèo con vịt Đây cho nên nó trong cho nên cái sự hiện hữu của một con người chỉ là hiện hữu của sáu thứ này đó là cách nói cho người sang cơ đó còn nói chuyên môn hơn nữa thì mỗi phút giây như vậy chúng ta chỉ tồn tại với một trong sáu căn thôi chỉ cái gì ngồi trong Adidas nó mỗi một phút ví dụ như con mắt nó đang làm việc thì toàn bộ các cái quan còn lại lúc đó không làm việc được mà vì nó quá nhanh tụi nó tiếp nối nhau tiếp nối. khi mà cái tâm nhãn thức nó có mặt thì lộ thì nhĩ thức rồi ờ, tỷ thiệt thân ý dẹp ngay lúc đó chỉ có tâm nhận thức và cái với cái sắc pháp nền tảng thì mình đang xong cõi cõi cõi uẩn mình có thân và tâm có hồn và xác thì lúc đó là về tâm là chỉ có một tâm nhận thức trên cái nền tảng của vật chất trên nền tảng sinh học để cho mắt nó làm việc nó chỉ chụp hình thôi nó chụp chụp hình thôi chứ nó con mắt mình nó chụp hình cái đó là đó thì chứ nó chưa biết cái đó là cái gì nó chụp xong nó mới đưa vô trong cái ý thức ý thức nó ô cái này là cái tô cái chén ô cái này là đàn ông đàn bà da trắng da đen đó. thì ở trong nó làm việc nhưng mà con mắt thì chụp hình cho nên ở cái bài kinh này rất là sâu sâu ở chỗ nào thứ nhất xác định rằng mọi thứ ở đời này nó vốn không có gì là một mà tất cả là sự kết hợp sự tổng hợp sự gặp gỡ giữa các điều kiện đó là vô ngã ở đây không có một cái ờ, một cái cái, cái cá thể một cái tôi nào hết mà đó là sự kết hợp của các điều kiện nó mới làm nên cái gọi là hiện tượng hiện cái cái, cái là hiện tượng có mặt cái sự có mặt mình có chỉ là một cái hiện tượng thôi à, nó tạo nên sự hiện hữu hiện hữu của cái mà mình gọi là uh, con người không? mắt tai mũi lưỡi cứ theo cách đó mình hiểu không? có nghĩa là đời sống của mình chỉ là sáu căn và hoạt động của mình á, không sự hiện hữu của mình chỉ là sự hiện hữu của sáu căn nghe phải ghi cái này sự hiện hữu của mình chỉ là hiện hữu của sáu căn đối tượng của sáu căn là sáu trần và hoạt và cái đời sống của mình chỉ là hoạt động của sáu căn vậy vậy nói gọn lại sự hiện hữu của mình chỉ là hiện hữu của, của sáu căn hoạt động của sáu căn chính là cái sự ờ, là làm việc ờ, giữa sáu căn sáu căn còn đời sống của mình nó chỉ là hoạt động của sáu căn chỉ đơn giản như vậy và ngoài nó ra không còn một cái gì để gọi là tôi hay của tôi uhm, nhớ cái đó cái này thì nó hơi nó hơi ờ, ờ, trừu tượng nha nó trừu tượng thì ok tôi giảng thành xui thì bà con nghe được thì nghe cũng nghe được đi chết thì chứ bây giờ tôi đâu có giúp được không rồi mình lưng hội là sao là do mình không có biết chuyện đó mình không biết rằng sáu căn sáu trần nó do duyên mà có cho nên mình mới đam mê trong cái tấm thân này dầu mình làm con chó đi nữa thì mình vẫn tham sống sợ chết vẫn muốn ăn cái này vẫn muốn ngửi cái kia này vẫn muốn nằm chỗ nọ là con chó con heo đó con dồi đó mình vẫn như vậy đấy và khi mà mình giải thoát là gì là mình biết được cái, cái, cái cấu tạo của cái đời sống này nó chỉ là vậy thôi không có gì để thích và không có gì để ghét và tất cả chỉ là giả lập à, giả lập giả tưởng thôi ừ. à, do cái tiền nghiệp khuynh hướng tâm lý và môi trường sống đấy mà mình thích cái này mình ghét cái kia đấy mình thích cái này mình ghét kia có được cái mình thích mình gọi đó là hạnh phúc còn mà gặp cái mình ghét mình gọi đó là đau khổ chỉ vậy thôi ừ. tu tứ niệm xứ là sống bằng chánh niệm để thấy ra hai chữ thấy thấy ra hai cái quát và hao hao và quát biết rằng mình đang đi đứng nằm ngồi đang ăn uống tắm rửa đánh răng lau mặt thì đó là biết biết cái hao biết mình đang hoạt động thế nào và quát có nghĩa là biết cái gì nó đang tồn tại trong lúc đó biết rằng đây là khổ thọ đây là lạc thọ hỷ thọ xả thọ biết đây là tâm tham biết đây là tâm sân đây là tâm si biết đây là tâm thiện biết cái này là chánh niệm là trí tuệ là biết này là thiền định đó là biết cái quát là biết cái gì biết hao và biết quát thôi biết như vậy thì không còn thích nếu mà đủ duyên ở đây phải mở ngoặt đủ duyên thì không còn thích không còn ghét có thích mình mới có ghét khi ta thích một cái gì đó thì ta sẽ có cái ghét ngược lại thích êm ấm thì ghét cái gì không êm ấm đấy nhớ cái đó hãy có thích thì có ghét mà hãy có ghét thì mình khi mình ghét cái gì đó là mình kính đáo mình sẽ thích cái ngược lại cái mình ghét đấy luôn luôn như vậy và có thích ghét thì mình mới có tìm hướng giải quyết giải quyết sao ta đi tìm cái mình thích trốn cái mình ghét cả một cái hành trình làm người của mình làm người hay là làm thú từ lúc sinh ra đến lúc chết đi nó chỉ là hành trình trốn khổ tìm vui chạy theo cái cái cái, cái, cái thích và trốn chạy cái ghét chỉ vậy thôi ừ, chỉ vậy thôi và nó có hai cách trốn chạy hoặc là làm ác hoặc là làm thiện đây mà đa phần là làm ác đa phần là làm ác ừ, mà toàn bộ đời cái cái hành trình đời sống mình đó, nó chỉ là một cái chuỗi thời gian mà trốn khổ tìm vui chạy theo cái thích và trốn tránh cái ghét chỉ vậy đó à, làm sanh tử mà khi mình biết được mọi thứ là, là giả hợp giả lập do giả tưởng mà có thì mình tự mình buông rồi có một ngày ngày ngày trước là mình còn phân biệt cái này là sướng khổ sắc dơ đẹp xấu rồi sẽ có một ngày mình thấy rằng mấy cái này là do mình nghĩ ra tức là trong một cái môi trường trong một cái điều kiện đặc biệt nào đó thì mình sẽ thích ăn cái món mà không thích ăn món khác trong một cái hóa thân nào đó mà thích ăn thịt sống máu tươi trong một hóa thân nào đó mà thích ăn xác động vật chết hôi thối trong một hóa thân nào đó mình thích ăn côn trùng sâu bọ mình thích ăn rau trái củ quả nhưng mà trong hóa thân nào đó mình thích ăn cái đồ chiên xào nấu nướng trong một hóa thân nào đó mình chống chọi với cái lạnh cái nóng bằng lông bằng da nhưng mà trong một hóa thân nào đó mình chống chọi cái nóng bằng áo quần y phục dù nón đã tùy kiếp tùy có hóa thân mà như con bò con trai trâu thì nó chỉ chống chọi cái nóng cái lạnh bằng cái da và lông nó thôi nhưng mà khi mình làm con người thì mình chống chọi cái nóng lạnh bằng áo quần y phục nhà cửa xe cổ mái che vách ngăn lập lập lập lặp la ừ. nghĩa là cái cái cái cái, cái, cái tiêu chuẩn cái điều kiện hạnh phúc của con bò nó không giống cái điều kiện hạnh phúc của con người và cái điều kiện hạnh phúc của một người Nhật nó không giống cái điều kiện hạnh phúc của một người Việt mà người Việt giàu nó khác người Việt nghèo người Việt khỏe mạnh nó không giống cái người Việt bệnh hoạn để à, có người suốt ngày sức giàu quấn khăn chùm mền trốn trong chỗ chỗ chỗ khuất nắng thì thấy gọi là sướng nhưng có người là phải phật ở trần mặc áo ba lỗ xà lõn quần cục đi nghinh ngang ngoài nắng ngoài gió họ mới thấy hạnh phúc đấy nó có trường hợp có người cả đời là chỉ muốn ngâm nước lội trong nước cả có người cả đời thấy cái nước là nổi da gà rùng mình ở lạnh chân sống thấy chưa có nghĩa là do cái cái tùy cái môi trường cái cái, điều kiện sinh học nhiều nhiều và nhiều thứ mà chúng ta thích cái gì và ghét cái gì à, không giống nhau và từ đó hãy có được cái mình thích thì mình gọi nó là hạnh phúc mà gặp cái mình ghét mình bèn gọi đó là đau khổ và để giải quyết cái, cái ý muốn là trốn khổ tìm vui ấy chuyện gì ta cũng làm có kẻ thì làm lẽ có kẻ thì làm lành mà cứ vậy làm nên cái dòng chảy sanh tử luân hồi bất tận niên viễn thiên thu một ngày nào đó gặp được Phật pháp gặp được minh sư thiện hữu thì mình mới biết là biết đầu bắt đầu biết chỉnh lại biết sống với niệm và tuệ để nhận ra bản chất đời sống ồ thì nó là như vậy đó ừ. thì khi mà ngài rồi ngày mới nói như vậy nè khi mà ngày biết khi mà ngươi á khi mọi người biết à, sáu căn chỉ là sáu căn ở đây không có một cá thể có một cái tôi một cái gì là của tôi hết thì nhờ về cái này cái này là đặc biệt thế này thì chỗ này chúng tôi dịch ai mà cứ dựa vào cái bản bản Pali đó thì thấy kỳ lắm tại sao chúng tôi dịch nó nhiều hơn cái bản dịch cái lời dịch Việt nó dài hơn bản Pali mà vì sao như vậy là bởi vì chúng tôi dựa vào đồng chú giải này dựa vào đồng chú giải ở trong bản Bali á, là rất là gọn khi mà ngươi mà hiểu được như vậy đó thì sao ta tô thân <coughs> khi mà ngươi hiểu được như vậy thì nát tê nát chỉ nói bao nhiêu đó thôi nát tê nát có nghĩa là ngươi sẽ không không bị bởi cái ấy mà bị cái gì không nói đó là một cách nói gọn ngươi không bị bởi cái ấy chỉ vậy thôi ừ. và khi mà ngươi không bị bởi cái ấy thì ngươi sẽ không bị trong ấy mà mà bị cái gì trong ấy không nói mà chỉ nói ngươi không bị bởi cái ấy thì ngươi sẽ bị không bị trong ấy mà khi ngươi không bị trong ấy mà bị cái gì trong ấy không có nói đó là một cách nói gọn ngôn ngữ nào cũng vậy cũng có cách nói gọn chẳng hạn như hôm qua có cách nói về mà trời nó tôi nói bác sĩ nha dược sĩ nha bằng cấp đầy một túi mà nó gọi nó nó, nó, nó cự với tôi mà coi như nó muốn chửi cha tôi luôn nó mới hiểu tôi nói thế này cầm lên để hạnh phúc mà đặt xuống để hết khổ họ không hiểu họ nói tu là mình phải, phải, phải không được cầm lên cầm lên đau khổ nói gì lỡ người ta, người ta cầm lên ủa còn cái câu sao sao không đọc nó hiểu vậy đó. giống như bên trong danh ngôn có câu này đừng đi trước tôi tôi không muốn xem anh là thầy đừng đi sau lưng tôi tôi không muốn làm thầy của anh hãy đi ngang tôi chúng tôi là bạn cái câu này mà hiểu theo cái nghĩa mà nghĩa đen nghĩa theo nghe mà tiểu học elementary là là, là, là thấy bà nội luôn sao hiểu đừng đi trước tôi tôi không có làm học trò của anh đâu đừng đi sau tôi tôi cũng không có thích làm thầy của anh và đừng đi trước tôi tôi là không là học trò của anh đâu mà hãy đi ngang tôi chúng ta là bạn cái câu này nghĩa nó rất là hay sâu ghê lắm mà mà mà cái là anh đừng có ừ, áp đặt giáo điều anh đừng có làm lên mặt dạy đời tôi ra tôi mới nghe anh đâu nhưng mà anh cũng đừng có thờ phụng tôi tôi cũng không muốn đâu nhưng mà chúng ta hài hòa cởi mở đồng cảm thì chúng ta sẽ có nhân hiểu vậy thì nó gọn nó mềm biết như là đằng này không cái hiểu nghĩa đừng đi trước tôi tôi không muốn làm học trò của anh đừng đi sau tôi tôi không muốn làm thầy của anh hãy đi ngang tôi thì chúng ta sẽ là bạn mà danh ngôn mà đi mà hiểu cái kiểu kia là thấy bà nội rồi đi chết đi rồi ở đây nó giải thích cái này khi mà hiểu được Ờ, chỉ có sáu căn làm việc chỉ có sáu căn hiện hữu ờ, ở đây không có một cá thể nào hiện hữu không có cá thể nào làm việc hết này. khi mình hiểu được như vậy thì sẽ không bị trói buộc vào này, này cái phần này đã giặt rồi khi mình hiểu được như vậy máu đơn cộng với cái duyên lành ba la mật chứ còn mình nếu nó hiểu như vậy mà hết tham ái thì không được phải mở mặt đủ duyên lành ba la mật thí dụ như như tôi nói thế này à, bà con là ăn ngủ cẩn thận thuốc men cẩn thận thường xuyên tập thể dục đầu óc lạc quan à, sống ở chỗ thông thoáng có gió có nắng không thì sẽ khỏe mạnh nhưng mà phải có hoạt đơn là cái cơ địa bà con nó ra sao đấy chứ còn bà con mang trong người mình một cái căn bệnh di truyền từ nhiều đời bà con hiện giờ đang bị một cái chứng nan y trong người đang bị omicron trong người omicron trong người. mà bây giờ mà ăn uống cẩn thận rồi thể thao rồi phơi nắng rồi thì đó nó đâu có tác dụng khi người ta nói như vậy mình phải hiểu phải hiểu nó trong cái trường hợp nào chứ mình không mới bắt người ta mở ngoặc đơn được nha rồi ở đây cũng vậy khi mà hiểu như vậy thì sẽ không bị trói buộc với tham ái và tà kiến là không có chìm sâu ở trong cái ngã chấp đây là tôi đây là của tôi đây là bản ngã của tôi bây giờ cái câu này mới ghê này đó là dịch theo chú giải nhưng mà cái phần còn lại thì chúng tôi lại quay trở lại với chánh đại nhờ vậy ngươi không tiếp tục hiện hữu ở nơi đâu và lúc nào nữa đây là chúng ta dịch gọn chứ còn trong khoảng chú giải để thế này nhờ vậy ngươi sẽ không có tiếp tục hiện hữu tại đây ở đằng kia và ở giữa hai nơi ý thác là ở đây hú răng là đằng kia mũ phải dám manh tari nó là ở giữa hai nơi đây chính là điểm kết thúc của tất cả đau khổ ừ, khi mà hiểu như vậy thì ngươi sẽ không thì ra bán dịch thì chúng ta làm gọn gọn rồi ngươi không tiếp tục hiện hữu ở nơi đâu và lúc nào nữa có nghĩa là sao có nghĩa là không có bị vướng kẹt chứ ý thá ở đây hú rá là ở đằng kia à, ở đây là cái gì ở đây có ba cái định nghĩa ừ. cái hú rá đó mà nghĩa thứ nhất á, cái như cái ý thá nhớ nha chỉ thá này có ba nghĩa hú rá đây cũng có ba nghĩa và cái chữ gọi là út phải giáp út phải giáp mantari đó đây cũng có ba nghĩa nghĩa là ba trường hợp đó ừ, trường hợp một cái chữ ở đây nó có nghĩa là cõi dục đằng kia đó là cõi vô sắc mà ở giữa hai nơi này chính là cõi sắc chắc bà con phải ghi rồi nha ở đây nè không bị kẹt ở đây nghĩa là không bị kẹt trong cõi dục ở đằng kia đó là cõi vô sắc mà ở giữa hai nơi này chính là cõi sắc đó là định nghĩa một trong chú giải đề nghị như vậy cái định nghĩa hai ở đây nè là chỉ cho sáu sáu nội xứ tức là sáu căn mắt tai ở đằng kia đó là tượng trưng cho sáu tầng à, cái sáu tầng sáu trần là gì ta là cảnh sắc cảnh tinh sáu trần là mắt tay mũi lưỡi còn sáu trần là sắc thinh khí vị xúc chỗ này bắt buộc chúng tôi phải ngưng lại phải ngưng ở đây toàn bộ thế giới này gồm có tinh tú trăng sao nhật nguyên rồi tới cái hành tinh này không tinh tú trăng sao nhật mà trăng sao đây nó gồm có luôn cả gọi là sao hỏa sao kim rồi là thiên vương tinh mộc tinh gọi là venus saturn mars tùm lum ấy ừ. chính cái ngôi sao trong thái dương hệ rồi cả cái hành tinh này gồm có đất đá cây cỏ chim muôn súc vật con người bò bay máy cửa à, tất cả các gọi là phi cầm tẩu thú này tất cả thì nó chỉ là nằm gọn trong sáu căn và sáu trần là sao có nghĩa là ngoài cái mắt tay mũi lưỡi ra thì, thì ờ, là nó chỉ còn là sáu trần tôi hỏi các vị mặt trời nó có phải là nằm trong sáu trần không phải nó là đối tượng của của mắt và đối tượng của của ý mặt trời đó mặt trời mặt trăng đó. mình không có rờ được mình không có nếm nó được mình không có ngửi nó được nhưng mà mình thấy nó được và mình suy nghĩ về nó được vậy nó cũng là sáu trần nằm trong sáu trần rồi biển cả đại dương kể cả những người đã chết những vùng đất xa xôi mình chưa từng tới thì nó vẫn là nằm trong sáu trần nó thuộc về trần thứ sáu tức là đối tượng của ý thức có nghĩa là mình vẫn nghĩ về nó được Đấy, có nghĩa là toàn bộ những cái gì mà mình thấy được nghe được nó đều là trần hết Đấy, thậm chí mình nghĩ về nó nó cũng là trần trần trần đấy là cảnh trần cảnh đối tượng Đấy, nhớ cái đó và nhiều lần tôi đi dạy thứ này thay hỏi bà con nghĩ ví dụ như bây giờ cái à, ngón tay của tôi nó là trần nào trong sao trần thì ai cũng nói đây là nhãn đây là, đây là, sắc trần hết đó. đối tượng của con mắt đúng không tôi có thể ngửi ngón tay tôi được không lúc bây giờ nó là khí trần đúng không dạ, tôi có vâng. thể rờ nó được không yes. được chứ lúc bây giờ nó là xúc trần đúng không và tôi có thể nhắm mắt lại tôi nghĩ về nó được không được chứ được như vậy chỉ ngón tay không là mình thấy nó nó, nó tùm lum trần rồi à tùm lum trần hoặc là bây giờ cái cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái chén cơm của mình thức ăn từ cái chén mình nó nó nó, nó có là, là mấy trần nhiều trần lắm chứ mình nhìn nó thì nó là cảnh sắc à mà mình mà, mà mình khua nó mình khua mình mình nghe lão xạo lão xạo đó là cảnh thinh mình nghe cái mùi nó nó là cảnh khí mà mình ăn nó là cảnh vị mà nó chạm vô môi vô lưỡi mình đó là cảnh xúc mà mình nghĩ về nó đó, đó là cảnh pháp đúng chưa chỉ là chén cơm nó đã, đã là sáu trận rồi đây chỉ về thôi mà trong nghĩa là mình mỗi lúc mỗi một khoảnh khắc tích tắc mình sống với một đội trần nào đó thôi nhưng mà tại vì tụi nó tiếp nối nhau quá nhanh sẽ cái này phải học đà mới biết nó tiếp xúc nhau quá nhanh mắt tức mắt tay mũi lưỡi ví dụ như giờ tôi đang ngồi thiền tôi đang theo dõi nha ra vô ra vô rồi rồi rồi, tâm tham nha tâm tham nha tâm sân nha sân nha rồi khó chịu nha dễ chịu nha tôi đang ghi nhận cái bấm thì cái ý thức tôi nó đang làm việc nhưng mà lúc đó cái âm thanh nó lớn quá nó cắt đứt nó đã cắt đứt cái ý thức đang làm việc tôi đang theo dõi hơi thở bây giờ cái, theo dõi nó bị cắt khúc đứt khúc nó nhường chỗ cho cái biết của của lỗ tai lỗ tai nó nghe cái bầm thì lỗ tai nó vừa nghe cái bầm xong nó lại quay ra lý thức ý thức là sao ta là hết hồn hoặc là giận hoặc là hết hồn hoặc là giận hết hồn không biết cái gì còn giận mình đang thiền mà tại sao họ ồn vậy ta mình đang tu mà bữa nay mình đang ăn chay mà tại sao nó chọc mình vậy ta ví dụ như vậy thì <laughs> thì rõ ràng là lúc đó là từ cái đang thiền hơi thở là, là ý thức đúng không mà chưa đâu nói nói chi ly nữa lúc đó thiền nó có cả lúc đó là, là xúc giác làm việc vậy mình đang theo dõi mà xúc giác làm việc ý thức làm việc đúng không là hết hai cái rồi mà bây giờ mình nghe cái bầm cái là lỗ tai nó làm việc mà lỗ tai nó vừa làm việc thì lỗ tai nó chỉ ghi nhận anh thăm chứ nó chưa có làm cho mình sợ cái lỗ tai nó chỉ ghi nhận thôi giống như con mắt chụp hình thôi nhưng mà cái mà làm cho mình bực á, là do ở trong tụi nó trong nó phân tích cái trung tâm NASA trong nó phân tích là cái này là tiếng động do cái sự sơ ý bất cẩn hoặc là ác ý của người nào đây này lúc trọng nó giải thích vậy là mình mới nổi sùng lên à, thì bắt đầu khi mình nổi sùng thì mình mới đứng dậy lúc đó là xúc giác làm việc đứng mà đứng là xúc giác làm việc banh con mắt ra coi cái chuyện gì xảy ra như vậy thì tổng thời gian nó chỉ mất có một phút thôi mà mình thấy là các căn nó làm việc Nên cái bầm mà lúc đó, nếu mà có cái mùi bể lò ga hay là cháy nhà là lúc lỗ mũi làm việc ghê như vậy đó. tức là mắt tay mũi làm việc lúc đó chỉ có lưỡi là nó không có làm thôi mà như kể nữa hết hồn mà mình bập môi mình càng chảy máu là, là là, là mình biết được cả cái vị mặn nữa là sáu căn nhưng mà riêng đây mình chỉ kể kể mấy cái mà rõ ràng thôi thấy chưa uhm. cho nên là không bị khi mà hiểu rõ được sự hiện hữu của mình chỉ là sự hiện hữu của sáu căn đời sống của mình chỉ là hoạt động của sáu căn trước sáu trần hiểu được như vậy thì bỏ được tham ái và tà kiến tham ái là không tiếp tục thích nữa mà không có thích thì không có bất mãn còn tà kiến là sao không có tiếp tục chấp rằng đây là tôi đây là của tôi đây là bản ngã của tôi xong chưa và người như vậy thì không có bị kẹt vào ở đây đằng kia và ở giữa thì ở đây tức là không bị kẹt vào cõi dục không bị kẹt vào cõi sắc và vô sắc đó là định nghĩa một định nghĩa hai không kẹt ở đây có nghĩa là không kẹt ở trong sáu sáu căn không kẹt ở trong ở đây là sáu căn không kẹt ở đằng kia là sáu trần không kẹt cái ở giữa là gì ta là danh pháp gồm tâm và tâm sở bởi vì ừ, danh tâm và tâm sở của mình đó tâm sở của mình à, một cái là sáu căn một cái là sáu trần còn kia là, là tâm và tâm sở ừ đó là định nghĩa hai cái định nghĩa ba đó ở đây đó không bị kẹt vào ở đây có nghĩa là gì ta không có bị kẹt vào nhân ở đằng kia là quả à, và ở giữa đó là gì ta là tục đế hay là chế định bởi vì tục đế chế định nó nằm ngoài nhân quả nhớ nha bởi vì nó đâu có thật đâu mà nhân quả mà chỗ này tôi ghét tôi làm giải thích bởi vì ờ, chắc cũng mình cũng phải ráng từ bi chút xíu chế định là cái gì tôi dạy lớp internship thì tôi quen mà tôi sợ giải thích lắm nó rất là tiểu học tiểu học mất thời gian quá nhưng mà phải nói chế định là cái gì chúng ta có hai cách nhìn về thế giới cách nhìn thứ nhất là nhìn về bản chất và thứ hai nhìn qua hiện tượng nhìn nhìn về bản chất là sao à, tức là nhìn vào cái nội dung cái bản thể rốt ráo của nó ví dụ như là thân này nó gồm có bốn đại đất lửa gió thôi đó là bản chất núi non kinh rạch nhà cửa xe cộ diêm chim muôn súc vật nếu nói về vật chất nó chỉ là bốn đại đất lưu gió thôi đó là nhìn thế giới qua cái cạnh bản thể đó còn nói về tâm á, xét về bản thể là gì tâm mà xét trên hiện tượng á, là uh, ờ, niềm nỗi nhớ quê ờ, niềm hiếu đạo uh, lòng kính phật thì đó gọi là tâm thức hoặc là lòng ái quốc đó là tâm thức mà được nhìn qua cái góc độ là hiện tượng còn mà nhìn qua cái góc độ mà bản thể đó thì tâm nó chỉ gồm có cái cái sự biết có người dân là tánh biết chỉ là biết cảnh thôi mà hãy nói cộng với các cái là tâm sở đó các cái thành tố tâm lý tiêu cực nó gồm có 14 thành tố tâm lý tiêu cực thì mình gọi đó là tâm bất thiện còn cái biết đó mà nó cộng với các thành tố tích cực gồm có uh, niệm trí tuệ thiền định đó, thì mình gọi đó là tâm thiện ở đây nó chỉ gồm có cái biết cộng với các thành tố tiêu hay là tích cực thôi đó gọi là đó là gọi là ừ, tâm thức ý thức mà được ờ, nhìn từ góc độ bản thể không thế giới này cũng vậy thế giới này nhìn nó từ cái góc độ bản thể thì thì gọi là nhìn về cái cảnh chân đế à, hay là đệ tứ tất đàn à, bốn cái tất đàn đó mình chịu khó vô google tìm nha tìm bốn cái tất đàn thì cái này thuộc đệ tứ tất đàn còn uh, nhìn qua cái cái khía cạnh mà mà mà, mà bản cái đó là bản thể còn cái nhìn qua khía cạnh mà mà, mà tục đế đó là sao ta à, có nghĩa là là đệ nhị tất đàn á có nghĩa là ừ, ừ, thay vì mình thấy đó là chỉ là đất nước lửa gió thôi bây giờ mình mình, mình nhìn nó qua cái lớp vỏ bên ngoài à, cái đó là hoa hồng hoa cúc hoa lan hoa lài hoa bưởi à, đó là đàn bà đàn ông đẹp xấu cao thấp dài ngắn trắng đen à, à, đó là người Mỹ người Nhật người Do Thái người Việt Nam người Lào người Miến Điện đó là nhìn qua khía cạnh gọi là hiện tượng còn gọi là cái khía cạnh tục đế hay là chế định không? Đấy. mà tại sao nó có tục đế chế định nó không vô thường là bởi vì vô thường là vô thường ở trong cái đất nước lửa gió chứ còn cái hình thức ấy, mình cứ nói là vô thường thật ra nó vô thường trong đất nước lửa gió thôi chứ còn cái cái cái xe nó vốn không có thật nó hư là hư các cái món phụ tùng chứ không trên đời này vốn chỉ không có chiếc xe nhớ nha khi mà tháo rời ra từng món làm gì có chiếc xe mình kêu là xe xe tôi nó hư xe tôi chạy tốt xe tôi nó bị nằm đường xe tôi đã đắt tiền làm lúc bây giờ trong đầu mình nó đang hình thành một cái ý niệm về cái gọi là một chiếc xe chứ vốn dĩ trong đời đất này không hề có một chiếc xe nào hết nó chỉ là sự cộng ghép kết hợp một cách hợp lý giữa các món phụ tùng linh kiện thiết bị chi tiết rời rạc nó làm nên cái gọi là chiếc xe cho nên thật ra đó là cái vấn đề giữa các bộ phận chứ còn ừ, ừ, chiếc xe đó không có thật không Ờ, một cái người người người mà được gọi là hoa hậu người mẫu diễn viên à, hay là ờ, thầy chùa linh mục giáo hoàng thủ tướng ăn cướp du đảng gì đi nữa không thì nó chỉ là cái vỏ ngoài cái tên gọi thôi chứ còn bản chất rốt ráo nó chỉ là bốn đại à, nó chỉ là tâm tâm sở tức là cái tánh biết cộng với các cái thành tố tâm lý tiêu và tích cực chỉ vậy thôi chứ không coi cái vụ giáo hoàng thủ tướng ăn cướp du đảng là không có không hề có à, nhưng mà như vậy thì cái vô thường nó vô thường trên cái bản chất chứ cái kia nó có à, sẵn tôi nói luôn ví dụ như mình nghe nói cái tổ chức đó nó bị tan rã rồi nó có cái tổ chức mình ví dụ nghe ví dụ như là uh, nhớ ờ, gọi là nhóm phật tử từ thiện uh, ờ, calama bây giờ nghe nó rã rồi tại trong đầu mình nghe có cái calam nhóm nhóm calama nó rã có thật ra làm gì có cái cái cái nào cái này gọi là nhóm calama trong trời đất không có cái đó chỉ là do một đám người nó nắm tay nhau nó làm việc và nó tự nó gọi cái nhóm đó là nhóm Kalama nhóm Asuka gì đó rồi cái nó nhóm đó nó rã rồi thật ra làm gì có cái nhóm mà rã cái đám đó nó không làm việc với nhau nữa thì đúng chứ còn cái cái nhóm là do mình nghĩ ra mình nghĩ là nó có một cái gọi là nhóm chứ thật ra không có nhóm nó là do một cái đám một cái đám rời rạc từng đứa đứa nam đứa nữ đứa già đứa trẻ đứa đẹp đứa xấu đứa giàu đứa nghèo không à, rồi nó ghép nhau lại nó thành ra cái gọi là nhóm nghe nói nhóm nó rã rồi à, mình tiếc mình nói trội sao bữa hôm nghe nói có cái nhóm Asuka nhóm Kalama nhóm Taratata gì đó rồi bây giờ tự nhiên nó rã rồi mà thật ra còn có nhóm mà nó làm nó không có cái nào gọi là một đó, mà nó là nhiều nhiều cá nhân nhiều cá thể uhm. làm nên cái gọi là nhóm bây giờ cái cái cái đá cái đám cá thể đó nó không có thèm làm việc nhau nữa nó, nó rời rạc đứa thì bất mãn đứa thì đi theo nhóm khác đứa thì thì chán nản buông chuyện ờ, ờ, nữa chừng không có làm việc nữa lặp lặp lặp lặp lặp la nhớ nha cho nên cái chế định nó, nó, nó được nó, nó nằm kể riêng ừ, nó được kể riêng có nghĩa là nhân quả và chế định với cái hoặc còn dịch sát Bali đó là năng duyên sở duyên cái bách chỉ giá là năng duyên bác chỉ giúp anh đó là sở duyên cái chỗ này tôi e ngại ghê lắm bởi vì bà con không có học adidas mà đặc biệt là không học cái bộ tham á mà tôi ngồi tôi è e cái cổ ra mà tôi giảng cái năng với cái sở đó nó mệt lắm thôi bây giờ tôi chỉ nói nôm na thôi đó là nhân và quả thôi rồi bữa nào bà con có duyên thì chắc phải gặp nhau chắc chuyện đó không có chuyện đó không có rồi. kiểu thấy Việt Nam mình chắc tu phước nhiều tu huệ rồi thêm nữa điều kiện có Covid thì coi như là biết kiếp nào đó gặp nhau bên miếng điện và con tu thiền chứ đâu có học ờ. mà sẵn nói nói luôn cái người mà kèm mà con tu thiền hướng dẫn mà con là mấy chư tăng thiền sư miếng điện chứ không có mắc mới gì tôi nhớ nha cái nó đừng mà đi đột bậy bạ những con số người hiểu lầm có tôi không có dính nhau tôi chỉ đại diện quý vị không? Ờ. và cùng với một số người nữa tôi chỉ đại diện để tôi đề xướng đề xuất đề xướng ờ, khởi xướng đề xướng và toàn bộ cái vận hành của nó Ờ, sổ sách tiền bạc là do do một nhóm dạ. và khi việc xong thì là sẽ do chính các hành giả chính các hành giả quyết định cái cái, cái cơ cấu cái vận hành cái tuổi thọ cái chất lượng của Calama chứ còn riêng chúng tôi thì không chúng tôi là cái người đang nói này tôi đã có chỗ về tôi đã có chỗ về nghĩa là nhiều lắm từ trong mấy khóa đầu á trong mới bắt đầu có về góp mặt để coi ăn ở bà con ra làm sao chuyện ăn chuyện ở không sinh hoạt khi mà mọi thứ nó đã đi vào cái quỹ đạo rồi đó thì các vị biết mà tôi già rồi tôi cũng phải có cái chỗ mà y tế nó tốt tôi về châu Âu về Mỹ và ừ. nếu tôi về Miến Điện thì tôi về Lê Lê thì chỗ đó là mình à, là, là, à, mỗi ngày ví dụ như mình muốn tu thiền hay là muốn dịch sách dịch kinh gì đó thì mình không có lo cái chuyện mà nấu nướng giặt vũ gì cũng cần mỗi ngày có người họ làm ừ, có là có cái chỗ mà mình chỉ bỏ ra một ít một ít thôi nó nó rẻ là một ít ừ, họ làm hết cho mình ừ, hôm lẽ đem em đã làm xong rồi đem bà con đi đó thì bà con chịu nổi chỗ đó có đủ chỗ chứa thì về calama chứ bản thân tôi thì tôi đã tỉnh nha rồi ok bây giờ thì chỉ giảng sơ sơ mà con thấy đó là, là, là, là, là ở đây nó là cái gì ở đằng kia nó là cái gì và ở giữa nó là cái gì nhớ nha rồi khi mà ngài giảng xong như vậy thì ngay lập tức nghe cho kỹ ngay lập tức ngài ba giá chứng la hán và bốn trí vô ngại bốn trí vô ngại là sao nhìn đâu cũng thấy là pháp ai nói chuyện gì nghe cũng hiểu và nhìn đâu cũng thấy pháp ai nói gì cũng hiểu đó là nghĩa cho ngài giải mình nhìn đâu cũng thấy pháp đó là pháp cho ngài giải mà chỉ riêng về cái nghĩa và cái từ vô ngại cái cái nghĩa vô ngại giải pháp ngài ngại giải mà nói chuyên môn đó nói chuyên môn đó là phải nói 8 tháng mới hết cho nên ở đây tôi chỉ nói sơ sơ thôi chỉ còn cái cái nghĩa vô ngại giải pháp ngài giải là nói 8 tháng mới hết rộng như vậy rồi nha à, biết nhân biết quả biết pháp biết nghĩa biết nhân biết quả là nhìn nhân biết quả nhìn quả biết nhân là sao nghĩa là nhìn cái này nhìn cái này biết sẽ dẫn về cái gì mà nhìn cái này biết nó được tạo ra đã bị tác động bởi cái gì đó là nhìn nhân biết quả nhìn quả biết nhân thì cái đó được gọi là nghĩa vô ngày giải và pháp vô ngày giải là chỗ đó đó nghĩa vô ngày giải là nhìn quả biết nhân còn pháp vô ngày giải là nhìn nhân biết quả mà đồng thời á, nghĩa vô ngày giải nó cũng có nghĩa là ai nói gì mình nghe cũng hiểu và pháp vô ngài giải là nhìn đâu cũng thấy pháp nó nhiều định nghĩa như vậy mà nói rộng tới 8 tháng rồi đó. rồi từ vô ngại giải là có khả năng diễn đạt cái điều mình hiểu đây và từ ngữ của mình nó chuẩn chuẩn là sao có nghĩa là lựa cái chữ tốt nhất để diễn đạt chánh pháp cái khả năng này không có phàm phụ và đây chính là lý do vì đâu mình coi kinh mình thấy cái có rất là nhiều bài kinh giống nhau y chang từng dấu phẩy là vì sao vì đức thế tôn khi ngày thuyết giảng ngày đã lựa cái cách cái, cái cái cách thuyết giảng tốt nhất và cái ngôn từ chữ cái, cái dụng ngữ cái chữ dùng ngày ngày xài rất là chuẩn chuẩn đến mức mà đệ tử của ngài đó, họ không thể lựa chữ khác hay hơn được đến mức như vậy đó gọi là từ vô ngại giải còn cái cuối cùng là cái, cái gọi là ứng đối vô ngại có nhiều chỗ chỉ là biện sai sai cái này là ứng đối ứng đối nghĩa là sao là chạm vô bật ra chạm vô là bật ra không có phải trải qua cái ngồi ừ, vuốt râu rồi nhăn mà díu mặt rồi cắn móng rồi vân vê tại áo rồi no, no, no, no. vì cả ngày không có cả ngày là chạm vô là bật chạm vô là bật ra chạm vô là bật ra là ứng đổi và ứng khẩu tôi muốn dịch chữ ứng khẩu ứng khẩu vô ngại ừ, bốn cái thì lập tức là bây giá chứng là hán mà đính kèm với bốn cái mà không phải là vị la hán mà cũng được bốn cái này nữa nha tu mà coi như là núi mòn sông cạn đó Đấy, mới được cái này à, ờ, thì lúc đó ngài mới quỳ xuống ngày sinh thế tôn cho ngài xuất gia thì đức phật trong bản pali đó trong bản pali ở cái cái này là là, là, là cắt khúc rồi nè cái này là cắt khúc rồi cái này là cắt khúc không có nói cái phần sau bởi vì cái dài lắm cho nên chúng tôi cắt tới đây thôi chứ còn có phần sau nữa nên nhớ chúng tôi chỉ cắt thôi chúng tôi không có sửa nha nhớ cắt khác mà sửa khác nha ừ tức có nghĩa là các vị này, ờ, nấu tất cả là là, là, là, là nguyên cái bánh xèo đó thì chúng tôi thấy dọn ra nhiều quá thì chúng tôi có có lấy bớt là có như ra quá ví dụ như là là, là 100 cộng giá thì chúng tôi có lấy ra bớt 40 cộng giá chứ chúng tôi không có can thiệp sâu vào cái cộng giá chúng tôi không có đem giá mà mà đem ngâm chua là không có không có, không có. giá phải giá tươi giá giòn nhưng mỗi điều chúng tôi bớt lại thấy tới tới trăm cộng thì chúng tôi bớt lại còn có 60 cộng thôi chứ không có mới can thiệp mới can thiệp chứ không có không có cái chuyện mà can thiệp sâu vào cái cái món bánh xèo của của chánh tạng nhớ nha cho nên nhớ chúng tôi sẽ thấy nó dài đoạn sau thì nó không còn là vấn đề nội dung bài kinh nữa mà chỉ còn là cái duyên sự râu ria thôi ừ, thì trong cái phần duyên sự đó chúng tôi kết hợp với chú giải như thế này ừ, tức là khi đó, đó ông mới quỳ xuống xin xuất gia thì Phật có hỏi ông thế này, này paripunnan te pattachivaran người có đủ y bác ở đây không người có đủ y bác paripunnan te pattachivaran người có đủ y bác thì bên đông nó dạ không thì đức phật ngài dạy rằng pattachivaran gì? đi tìm đi đi tìm y bác đi đi tìm thì về nó tính Đấy. nhưng mà trong kinh nói nó đức thế tôn vì lòng đại bi thì nói như vậy nhưng mà ngài biết ngài biết là vị này chỉ còn có 3 phút nữa là là chết rồi nhưng mà ngày không nói ngày không nói ngày chỉ nói đi nếu vậy thì đi tìm đi chỉ vậy thôi thì uh, à, trong kinh nói thế này cái vị này đã tu 100 ngày để kiếp cái thời gian mà tu hành ba la mật à. không để túc duyên giải thoát đấy, này tương đương với ngày a nan ngày ca diếp gơ như vậy nhưng mà vị này mắc vào hai cái, cái tiền nghiệp mắc vào ba cái tiền nghiệp mắc vào ba cái tiền nghiệp mà trong đó có hai cái tiền nghiệp liên hệ với y giáo và một cái tiền nghiệp là liên hệ đến chuyện là phải phải chết ờ, chết độc tử không phải độc tử mà chết ờ, gọi là chết ờ, bất đắc kỳ tử ừ. chết bất đắc kỳ tử là sao kiếp xưa có một nhóm ừ, kiếp xưa là đời quá khứ đó có một nhóm công tử nhà giàu vào một cái ngày lễ hội đi chơi với nhau nhìn thằng nào nấy râu ria cũng ngán quá nghĩ bây giờ mà còn chút bóng hồng Ờ, thì nó mới vui còn, còn cái đám ờ, mình trai không nhìn cũng nản lắm mới đi thuê mướn mướn một cái cô ờ, kỹ nữ đẹp giàu có tiếng để vui chơi trong ngày lễ hội nhưng mà chính vì cổ giàu mà cổ nổi tiếng ấy. cho nên trên người cổ nó nhiều nữ trang đắt giá lắm mà mấy cậu công tử này thì đâu phải là nhà nghèo nhưng mà gặp ừ, kiểu một hột một cũng nào không nấy mà nó bự bằng trứng cút tự nhiên nó cũng khởi cái lòng tham thế cái dậu vắng vắng này nó cái mấy ông dòm nhau cái thường là tham tham ít ít người ta chỉ, ta chỉ quýt thôi không thuê xong không trả tiền đó, đó là quýt còn này nó cái tham này nó nhiều hơn nó chẳng những muốn quýt mà còn muốn lấy luôn trấn lột luôn của người ta bốn cậu hè nhau bóp cổ bóp cổ cô này để mà chia nhau cái số mà nữ trang cho người của cổ thì trước thì cũng chết rồi cũng có thề cũng có curse cũng có trù rủa cái câu cái này nếu còn có một kiếp sau nếu mà còn có luân hồi còn kiếp sau thì ta gặp bọn mi ở đâu thì xử ở đó ta chết tức tuổi quá mà chết không nhắm mắt ác quá thuê mướn người ta người ta cũng đi kiếm sống thôi mà thuê mướn người ta nhiều lắm là quýt người ta thôi mà bây giờ cũng đi giết người ta nếu mà có một lưng hồi kiếp sau thì gặp tụi bay ở đâu tôi xử đó đúng như vậy đời đời kiếp kiếp hễ mà có điều kiện đó là cái cô này là cô cứ chăm bấm vô mấy này cũng giết giống như mình coi kỹ như là võ tắc thiên từ khi họ khi họ có quyền họ chém nhiều cái người lạ lắm. không có thù quá bị gặp mặt thấy ghét cái chém mà ngộ lắm. Ừ, ngộ lắm. giống như phật tử Việt Nam tôi đâu có chọc gì người ta đâu mà nó có những người nó thù tôi giống như thù giết cha vậy nó chữ tôi không còn cái non nước nào nó lạ thù mà ngược lại quý vị cũng vậy có nhiều người tôi đâu biết mặt mà tôi, cũng ghét không không tôi không ghét lắm nhưng mà tôi chỉ nghĩ thôi sao ai chết mà sao em chưa chết tôi có một vài người vậy thôi chứ tôi không có trụ thì là là là nó xui chỗ cái hồi mà mà mà mà mà mà mấy cái cậu công tử này giết cái cô này á thì mấy cậu này là phàm phàm trớt phàm trớt tức là phàm nguyên con Đấy. mà cô này cũng phàm luôn đương nhiên mà tới cái lúc mà cổ đi trả thù thì qua nhiều kiếp cũng là phàm hại phàm phàm giết phàm nhưng mà xui vô cổ cái kiếp chót cái kiếp chót của mấy vị này thì khi cô gặp lại mấy vị này là lúc đó họ lại là mấy bậc thánh đã thì cổ vẫn tiếp tục cái cái, cái thù xưa mà cổ ra tay cổ ra tay bằng cách nào cổ ra tay bằng cách đó là cổ kiếp chót của làm con con dạ xoa dạ xoa cái lụng quỷ cái đó con con con, con chẳng tinh ấy. nó phải nhập nó phải phải nhập mà nó khiến nó dùng thần thông nó khiến cho bò nó hút chết hút chết thay vì nó hiện lên bóp cọ bóp cổ hút máu rồi không phải nó tác động ở Ấn Độ thì bò nhiều lắm Ấn Độ bò tới tẩy ở đâu cũng có bò nhắm mắt bên đến Độ gì về Ấn Độ các vị cứ nằm ngủ rồi các vị tắt đèn tới tôi mà chưa mở đèn quơ tay là lên đụng bò rồi đường phố là bò nó dày đặc như quân nguyên quân nguyên không nghĩa lý gì hết so với bò ấn độ Đấy. bò nhiều lắm cho nên là cứ, cứ có điều kiện rồi thì thời Đức Phật có nhiều người như Bút Quốc Sa là một vị vua một vị vua ừ, có bạn thân là Vũ Đề đó ừ, Vũ Đề nói biết đạo rồi thấy đạo hay quá mới gửi thơ cho bạn của mình ừ, giới thiệu về Phật pháp bạn vừa nghe tới Phật pháp rồi là bạn ông vua ông vua Bút Quốc Sa bỏ ngôi bỏ ngồi bỏ ngồi đi tìm phật ờ, diễn dài lắm dạ, diễn dài lắm ờ, chị kể bắn tắt là tìm phật được nghe pháp xong rồi thì cũng ờ, xin phật cho xuất gia rồi phật kêu đi kiếm y bác đi rồi cái bước ra ngoài cái bò nó hút mà con bò đó thật ra là con bò bình thường nhưng mà do con dạ soi cái nó, nó, nó khiến nó khiến nó hút chết thì ngày ngày bay giác bị trang như vậy nó đi nó, nó kiếm từng người nó xử mà nó kiếm từng người từng người không bỏ sót ai hết vì nó sợ mất phần nữa. Ờ, nó công bằng lắm nó xử từng người từng người từng người thì nó gặp tới bà hy giá thì nó thấy bà hy giá này bữa nay đúng cái ngày mà phải trả nợ rồi thì vị này mới vừa bước ra để mình đi tìm y bác thì nó hút hút chết rồi đó là do xưa giết người ta bây giờ phải bị phải giết lại nhưng mà nhớ nó có trường hợp mình giết thằng tèo thằng tèo nó oan trái chứ sao nó giết lại mình nhưng cũng có trường hợp mình giết thằng tèo nhưng mà kiếp sau mình không có duyên gặp lại thằng tèo trong cái kiếp đó mà nhầm ngay cái lúc đó cái nghiệp đó nó trổ thì thằng tí ờ, con lan con cúc con hương con yến con đào nó giết mình chứ không nhất thiết là mình, mình giết đứa nào đứa đó giết lại mình nó sai nha bởi vì nếu mà nói vậy đó vậy tôi giết a la hán vậy mà a la hán niết bàn mất tiêu vậy là coi như què không có đâu không có què tôi giết a la hán mà a la hán này không còn nữa thì ông nhân ông kiên giết tôi <laughs> không giết tôi à, chứ đừng có nghĩ là bây giờ bây giờ tôi lụi bị nó lòi ruột chết ngắt niết bàn rồi nghĩa là xong quê là ngày đâu có còn đi kiếm tôi sai sai sai sai ngài không có coi kiếm tôi nhưng mà kẻ khác đi kiếm tôi Đấy. mà tại sao nó kiếm tôi là bởi vì do cái nghiệp của tôi mà gặp với cái phiền não của cái tên đó phiền não nó mà gặp cái ác quả của tôi là nó kết hợp nhau tức là nó có, có, có một đứa có diêm một đứa có thuốc nổ hai đứa gặp nhau thế là bầm hốt xác đại khái như vậy đó là nói về cái nhân mà tại sao mình ngày chết bất đắc kỳ tử đây còn cái nhân mà vì đâu mà tu tôi nói tả tơ như vậy mà tới cái chót không có y bác là sao là vì hai cái nhân sau đây à, nghe cái này cũng đáng suy gẫm lắm tức là vào cái đời Phật ca diếp mà hồi nãy tôi nói mà ngài nằm trong cái nhóm gọi là gọi là tuẩn đạo đó vì đạo mà anh em dắt díu nhau trên lên núi cao ừ, bắt thang rồi xô thang mà tu mà một đắc hai chết đó kiếp đó ngày tu hành coi giống như giới hạnh tinh nghiêm thiền định miên mật này nhưng mà ngày có một cái quan điểm nó hơi cực đoan như thế này ngày nói mình tu á là mình á, là cầu giải thoát chứ không có cầu vật chất và vạn pháp tùy duyên nói chung ngày nói hay lắm vạn pháp là tùy duyên không mà mình tu là mình cầu vật pháp chứ không cầu vật chất cho nên từ đó suy ra ai có nấy xài à cái này trong bản chú giả nói ai có nấy xài mình không có lý do gì mà mình phải đem chia sẻ cái tài vật của mình có tài vật lại lộc của mình có cho bạn tu hết vì ổng có cái nghiệp của ổng mỗi chúng sanh sanh ra trong đời có cái nghiệp riêng chính cái nghiệp của ổng nó sẽ bảo bọc ổng nó thách khe ổng không và những gì mình có là mình cứ giữ là mình xài bởi vì nó là cái phước của mình không ờ, phước ai nấy hưởng và mà, mà mọi thứ là do duyên bởi vì nếu ổng có phước để ổng, có được món này thì tại sao thì tự nhiên cái phước nó lo còn khi mà ổng không có cái món này nghĩa là cái cái phước ổng nó không có như mình ổng ráng không chịu nghĩ như vậy chính vì vậy trên suốt cuộc đời tu hành của ngài ngài chớ hề biết chia sẻ cho anh em gọi là sợ chỉ kỳ kim nói gì là y ảo thiếu cái phước đó cho nên mình tu là cầu giải thoát chứ không phải cầu tài vật nhưng mà cái cái, cái phước bố thí nó quan trọng à, nhất là trong kinh nói ờ, khi mà chư Phật mình nhìn một người mà sinh xuất gia ngày xét liền xét nhanh lắm như vậy mà như mình mình nghĩ xét chắc mất một tiếng không còn xét rất là nhanh xét coi cái người này có cái phước bố thí y giáo tiền kiếp hay không nếu mà có thì ngài chỉ việc đưa tay rồi đó là hãy đến đây này tỳ kheo tỳ kheo ni gì đó không là ngài chỉ đưa bàn tay ra ngài nói như vậy thì bị nó lập tức có đủ y bác trang nghiêm chỉnh chu tinh tương như một người đã tu lâu vậy ờ, còn người mà thiếu cái phước mà, mà, mà bố thí cúng dường y áo là đời sau sinh ra ờ, cần đi tu một là đi kiếp mệt một là đi kiếm một cách dễ dàng hai là kiếp cũng khó mà nói chung là phải đi kiếp à, phải đi kiếp rồi rồi rồi rồi rồi à, rồi cái cái nghiệp đó là nghiệp nhẹ đó cái nghiệp đó là sao ta nghiệp đó là nó đó, đó là cái nghiệp không có đúng mà đó là do quan điểm đó ngày không có tạo thôi cái cái chuyện ngồi do do cái suy nghĩ đó ngày không có tạo cái phước gọi là uh, bố thí y áo cho nên bây giờ ngày không có phước y áo nhưng mà còn các nghiệp khác còn nặng hơn nữa tức là trong cái khoảng thời gian mà từ Phật ca diếp ờ, cho tới thời Phật thích ca đó nó lâu lắm thì sau thời Phật ca diếp ờ, lúc mà Phật giáo pháp Phật ca diếp gần mất thì ngày có bị nhớ không ngài đi ngày đi lên núi ngày xô cái thang đó à, rồi sau đó ngày chết ngày đi đâu cõi nào không tin có nói nhưng mà ngày lưng hồi lưng hồi lặn hợp lên xuống siêu đỏ nhiều kiếp phải không ở trong đó có một kiếp ngày làm cái tên ăn trộm ở trong rừng ấy. mà trong khu rừng nó có một phật độc giác mà, mà, mà ăn ngài phật độc giác là đã đơn giản người đâu có tài sản gì đâu không mà xui sao bữa đó ăn trộm cũng có tên ăn trộm ăn trộm chính là nghề nghề bãi giá nhìn thấy cái y bác cái việc độc giả thì thích cái việc có cái tấm giải nó về quấn ngủ cũng, cũng ấm mình bác lấy cái về làm cái ca bún nước cũng được nghĩ nghĩ vậy đó thích mà cái, do cái bởi vì biết các vị biết ghê do cái phiền não của mình tới hồi mình mình mà có nhiều cái, cái tập khí cái tên xấu khi nó có nhiều trong cái dòng lương hồi có gặp những cái điều kiện những cái hoàn cảnh mình lòi ra những cái ác, ác ngầm nó lạ lắm ừ. như hồi xưa ở trong chùa ở Việt Nam cái vị sư đó chết rồi còn sống tôi không có kể mà đã chết rồi vì nó nghịch lạ lắm các vị biết con bọ cạp không con bọ cạp là cái con mà cái đuôi nó dẫn lên vì đó là sư sư mà nghịch lắm trong chùa có một vị sư già ngủ ngáy lớn đó mà vì nó lên ăn uống thì không có được ờ, nhìn không có được đẹp thì thì, thì thôi thì thôi ngái lớn mà ăn được đẹp thì cái chuyện nó, nó đâu mắc mới gì mình mà bị suy nhỏ này rất là ghét cái đó lạ lắm. khinh bỉ coi thường mà lại ghét cái đó vì nó tìm cách đủ cách phá và trong những cách phá mà tôi nhớ đó, tức là bắt con bò cạp nó thả vô cái mùng của vị sư đó mà vị đó có lẽ do cái tánh gì nên chết sớm vì nó bằng tuổi tôi ác lắm vì nó thích bồng chó con nó thảy lên thảy giống như mình thảy banh chơi thì có lúc chụp dính có lúc chụp hụt thì nó kêu chó nó kêu cái cẳng cái gì đó nó, nghiệp lắm rồi vì nó là ông sư mà thích chơi những cái lạ lắm ví dụ như là thích bắt <laughs> kiến vàng với kiến đen cho nó cắn nhau thích những cái lạ lắm mà ông sư ông sư có học vũ lý đó mà thích lạ lắm. thì bị la thì thôi bị la thì ngân nhưng mà lâu lâu lâu nó lòi ra vậy lâu lâu lâu nó kiếm cái gì nó phá, phá thì ngài Pê Giá cũng vậy ngài bay Giá ngài thấy ngài thích quá ngài muốn lấy cái y cái bát đó mà ngài cách nào ta ngài mới lấy ngài lại ngày ngày có cung tên trong tiếng Bali gọi là Thanukalapang Sanni Hitoa Sanni Hitoa là nay nên cung tên vào rừng ờ, trộm được thì trộm cướp được thì cướp thấy cái, cái, cái vị độc giác người ngày mới ra tay ngày bắn vì độc giác bắn bắn vì độc giác để mà cướp cái ý thì trong, trong kinh chỉ nói vậy thôi ừ. chỉ sợ những toa là ngày bắn chứ không có nói là vị độc giác có chết hay không mà cũng không có nói là ngày cái rút cuộc ngày có lấy được hay không chỉ nói là ngày cố ý ngày bắn vị độc giác để mà chiếm để cướp y bác do cái nghiệp đó là ngày đọa là mỗi mòn và tới lúc mà kiếp chót mà gặp thật là không có được y bác cái nghiệp này nặng không à, thì nhớ trong đó, những gì tôi kể nãy giờ là trong cái gọi là chú giải của cái bài kinh này tôi muốn nhân mà kênh này à, thì đọc chú giải để kể hết cho bà con nghe những cái điều mà cần lưu ý thôi mệt rồi chúc các vị một và ngày vui một tuần vui và tuần sau chúng ta học tiếp kinh rồi cách cha nói kinh sau khiếp lắm kinh sau khiếp lắm kinh sau là kinh tôi mê vô cùng tôi mê đến mức mà tôi nghĩ nếu mà bây giờ mà mà, mà, mà ừ, cho chọn ra mấy một trăm ờ, mười bài kinh để mà khắc khắc khắc, khắc khắc ghi lại đó trên đá trên gỗ thì tôi sẽ chọn trong đó có ba về mấy mấy bài kinh mình vừa học kinh Kalama này kinh Sinsapa này kinh Kachanakota này kinh Pahiya à, thì chúng ta được biết rằng nhé là, là có rất nhiều người tính tâm tính tâm bây giờ trên toàn thế giới tôi không nói rõ đâu người ta mê cái chuyện mà xây bảo tháp rồi thờ tâm tạng rồi đó ừ, có chỗ giờ người ta đang đầu tư cả trăm triệu cái đó hay lắm ý nhưng mà theo tôi thì thay vì xài đá cẩm thạch mình đi từng bước thay vì làm đá cẩm thạch cắt thì, bữa nào cái thế hệ kế thừa sau mà họ sơ ý nó bị bể thì là hư mà nặng nề nếu có bị hỏi tôi muốn khắc không tôi nói tôi không muốn khắc mà tôi muốn tổ chức mấy lớp học để giáo lý được lan truyền trong cái đầu của con người khắc cái cách nó hay hơn yeah. Dạ. đó, đó là cách khắc mà tôi cho là là là best way best one cách tốt nhất tức là làm sao mình tuyên truyền và rao giảng giáo pháp mà để cho cái, cái ngày càng có nhiều phật tử mà giỏi giáo lý nó hay hơn là thờ cũng được. nhưng mà nếu nếu nếu nếu nếu mà phải cắt thì tôi chủ trương không nên cắt hết bởi vì có nhiều cắt cho đủ thì được nhưng mà nó mang tính hình thức mà tôi sẽ chọn cắt những bài kinh mà thật sự là um, hữu ích cho không nói gì không được kinh nào cũng hữu ích hết nhưng mà lựa những bài kinh mà <tsk> gì ta khả dĩ khả dĩ mà gọi là lót lòng cho bà con sơ cơ thì chọn bài kinh chứ không tôi không khắc hết đó là hai chuyện chuyện thứ nhất là khắc trong đầu người ta hay hơn khắc ở ngoài cái thứ hai nếu phải khắc ở ngoài thì mình phải chọn lọc và cái thứ ba là là cái chất liệu để khắc thì tôi nói cái này nó hơi hơi bậy nhưng mà lỡ nó luôn cái thạch thanium việt nam kêu là titan Ờ, titan ừ, nếu mà tôi mà phải cắt thì thứ nhất là tôi không cắt hết tâm tạng tôi hỏi nguyên cái tạng ai thì làm cắt ma nó câu với người chứ không câu tôi nghe nó cắt ai thì làm là tôi đã muốn khóc rồi da gà nó nổi cuồn cuộn rồi tôi giảng hồi nãy giờ tôi giảng có nhiều chỗ mà nó đụng ai thì làm mà tôi còn phải đau lòng nó chạch cha mình giảng mình nghe tại à, ờ, mới có mé mé rồi đó mới có một gram trong một núi rồi đó. mà lấy một gram mà mày giảng mình còn ngán giảng ai nghe Đấy. nói gì là cắt nguyên ai thì làm để ma câu à Đấy. cho nên tôi thứ nhất là phải lựa thứ hai đừng có khắc trên đá cẩm thạch nó nặng lắm mà nó về nó mà có bề gì nó nứt nó bể phiền lắm tôi khắc trên những tấm titanium tấm tấm titan đó. À, nó dày khoảng chừng ờ, tối đa là một phân khắc cái bài kinh này thì, thì bữa tôi có đọc một cái bài báo người ta nói là 100 ngàn năm nữa thì dấu vết văn minh trên thế giới nó sẽ còn lại cái gì thì lúc đó họ nói là 100 ngàn năm nữa tất cả máy móc máy bay xe hơi tivi rồi phone viết gì đó nó đã banh chậm lắm còn gì hết 100 ngàn nhưng mà cái này thì còn họ nói cái gì mà nó bằng những cái kim loại mà như là platinum á, platin ấy hay là vàng hay là titanium thì còn à, thì dưới đó chút thì có thể là stainless steel hay là inox thì maybe nhưng mà ngon nhất là stainless steel uh, titanium thì tôi nghĩ là những tấm mà mà, mà titan á những titan nó titanium á, mà nó dày mỏng một phân á hoặc là hơn cũng tốt thì mình làm khoảng chừng 45 tấm thôi 45 tấm còn kích thước mình tính lại để vấn đề mình coi mình cắt bao nhiêu kinh nhưng mà nói vậy thôi chứ khác ai coi khác ai coi còn khác để thờ thì tôi lại mình thờ mấy cái quyển kinh in giấy đã lỡ in là, là, là thờ cũng đã mỏi mòn rồi không nhưng mà giả định giả định mà bà con có ghiền quá thì tôi, tôi góp ý vậy đó tức là mình làm một cái tháp rồi mình khắc mấy cái tấm đó, mình ốp mình ốp bên ngoài á ốp theo mấy cái cạnh đó ví dụ cạnh bát giác không bát giác mình ốp theo mấy cái cạnh đó, đó. ốp ốp ốp vậy đó thì, thì sau này cái tháp nó có đổ thì mấy tấm này cũng còn ta đem để gắn vào chỗ khác với titanium á, thì nó nó kim loại tốt nhưng mà nó không đủ để làm cho anh trộm nó tham bởi vì mấy tấm titanium mua thì mắc cho đem bán bao nhiêu tiền hết á rẻ xanh rồi. ừ mua thì mắc à mua thì mắc nhất là tính luôn tiền khác là mắc nhưng mà đem chôm bán bao nhiêu tiền inox cũng gì inox đồng thì ten inox thì nó bền hơn nhưng mà vẫn không bằng cái titan không? ok ok chúc các vị một ngày vui và hẹn nhau thứ hai tuần sau bà con nãy giờ tôi nhìn mặt cha nhân nữa cha cũng muốn lắm là muốn ngưng rồi rồi <laughs> dạ đi chết đi dạ hẹn sư tuần sau cảm ơn sư dạ là một bài <laughs> một bài kinh nữa à, quý vị đã học và hẹn quý vị tuần sau với bài kinh mới à, xin cảm ơn quý vị và chào quý vị à, nhân tạm biệt chào quý vị dạ good night quý vị à, nha. dạ dạ nhân chào anh kiên chào mọi người